thì ờ, ở trước mặt anh em đây là cái bộ hộp tài xỉu dành riêng cho những anh em nào mà chuyên đi lắc cái thì khi mà đi chơi vô sòng á anh em có thể lắc nó về theo ý muốn của anh em anh em lắc muốn nó ra tài nó sẽ ra tài và khi anh em lắc qua xỉu nó sẽ ra xỉu nói chung là mình điều khiển được cái kết quả nó về theo ý muốn của mình thì à, mình sẽ lắc thử cho anh em coi vài tiếng nói chung là cái bộ này rất là dễ mua về là anh em xài luôn anh em không cần phải tập không cần phải có kỹ thuật nha thì ở trên cái nắp nó sẽ chia làm hai cực hai bên một bên là tài một bên là xỉu anh em lắc nghiêng cái tay về bên tài thì nó sẽ ra tài nghiêng về bên xỉu thì nó sẽ ra xỉu rất là dễ còn nghiêng về bên tài nè nó sẽ ra tài nè đổi qua nghiêng về xỉu nè đó mình lắc thì nói chung anh em chỉ cần dựa cái hộp cho nó vô cái thành nắp này là nó sẽ về theo ý muốn của anh em rất là dễ chơi nha lấy cái bộ này về không cần phải tập rất là dễ đó thì à, một bộ đầy đủ của cái bộ này á, thì nắp sẽ đi với hộp đĩa thì đĩa nào cũng được nhưng mà vô sòng thì anh em bắt buộc phải bỏ nắp với hộp của mình vô thì cái phần nắp này thì anh em thích quấn băng keo hay là để băng keo gì tùy anh em còn à, cái phần hộp này thì mình bao cho anh em soi đèn thoải mái nắp cũng vậy cho anh em soi đèn thoải mái nói chung nắp thì làm cũng ok hộp thì cũng ok nhìn ở bằng mắt thường thì anh em không thể nào phát hiện được đâu trừ khi cắt nắp hoặc là chẻ hộp ra thì mình nói luôn cái phần tan tích ở đây để cho anh em nhắm được anh em có bỏ được vô hay không với lại mình đảm bảo cho anh em cái sự an toàn khi mà nhét đồ vô chơi đó là cái phần tan tích mình bao cho anh em cái phần bề ngoài nhưng mà cái phần ở tan tích ở trong là trẻ ra là có hết nha thì ờ, cái cách chơi cũng như nãy mình test cho anh em rất là dễ nha thì nắp thì mình làm được tất cả các loại nắp anh em chơi nắp sơn thì mình làm nắp sơn nắp nhang mũi thì mình làm nhang mũi còn đây là cái mẫu cống xị nè nói chung mình làm theo yêu cầu của anh em lắc nghiêng về tài nè nó sẽ ra tài đó nghiêng về xỉu nè sẽ ra xỉu nói chung là lâu lâu thì anh em lắc cái tay mình nó không đều thì nói chung là nó sẽ bị phản một chén cái trường hợp này nè lắc mà bị phản là do cái hộp nó chưa có được dựa vô cái thành nắp là nó sẽ bị phản đây mình lắc thì mình cứ nhẹ tay thôi cho nó dựa vô cái thành nắp đó cho nó dựa vô thì chắc ăn hơn cho nó dựa vô cái thành nắp là ok thì uh, giới thiệu tới anh em đây là cái bộ nắp âm dương nắp hai chiều điều khiển hộp tài xỉu đi chơi thì bỏ ba hộp với lại một cái nắp vô là chơi ok thì à, nói chung thì hiện tại thì bây giờ anh em cũng mình dặn cho anh em chú ý khi mà đi lấy hàng thì hiện tại thì ở trên này bây giờ nó lừa đảo rất là nhiều bởi vậy anh em cũng phải cẩn thận khi mà đi mua cho mình một cái gì đó về sử dụng cái nào không biết không hiểu thì anh em cứ gọi trực tiếp qua Zalo số này hoặc là số điện thoại này 090970 thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em thì uh, mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn mình cũng khuyên anh em nếu mà gần mình thì cứ lên tận nơi qua nhà mình coi hàng test hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok nó đẹp anh em cảm thấy mà bỏ vô cái sòng mình đánh lọt đó, thì anh em mua về xài còn không thì cứ lên đây tham khảo thoải mái nói chung thì đồ đạc thì bên mình cung cấp đầy đủ bầu cua sóc đĩa tài xỉu game hack hoặc là những cái dụng cụ hỗ trợ cho anh em đánh đi đánh bài anh em lên trên này coi hàng mình không bắt buộc anh em phải mua nha anh em thích thì mua không thích thì về không tốn bất cứ một ngàn nào hết thì uh, có gì thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thì cứ alo thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha